bilang bawa bapak bawa bang bawa bang ok pila và tiểu mân xin chào mọi người thôi không liếm không liếm liếm liếm đừng liếm đầu chị đã bảo đấy thở ra cái mà liếm đầu chị liếm đầu chị này chị ướt hết rồi không không không không không liếm nằm xuống pila nằm xuống đây nằm nằm thật nhẹ nhàng đúng rồi nằm thế trông được nằm thế trông thì được nhưng mà nằm như thế thì lại cũng lại hơi gì à, nằm là sao nằm nghiêng uh, nằm nằm nằm xuống ừ, nằm thế nằm thế thì lại thành ra xa quá lùi lại nằm thế nằm thấp nằm rồi tiến lên một tí nằm tiến lên lên đằng trước trông chị thì phải nằm lên đằng trước rồi rồi ok nào nằm yên nhé rồi nằm yên đi trong chị là được rồi đó à, mọi người ờ, xem để cho mọi người sẽ thấy được là cái con rốt ấy, cái giống rốt ấy là nó rất là thích trẻ con à, cái bản năng của nó là nó bảo vệ trẻ con thôi và nó yêu trẻ con đôi khi là nó yêu trẻ con quá thành ra là nhiều người nhìn sẽ sẽ thấy sợ vì uh, nó liếm láp và nó này kia mà con chó thì nó rất là to cho nên là sẽ rất là nhiều người là thấy là ghê vì con chó nó rất to ờ, nhưng mà như này thì không là không nhìn thấy được cái mặt của pila rồi ừ. pila phải ngồi lùi lại một tí đi thì mới được để làm sao mình nhìn được cái mặt của pila kia đó thì uh, khi mà nuôi chó ấy, mà uh, giống chó nào cũng vậy nó tùy chính từng giống một nhưng mà nếu mà những cái giống chó mà nó thích trẻ con ấy thì uh, chúng ta đừng có rồi cái lang ngồi suốt thì chúng ta đừng có có có có có, có cố cấm chúng nó mà chúng ta phải dạy chúng nó rồi phải dạy chúng nó cái cách tiếp xúc để làm sao để cho nó nhẹ nhàng thôi đừng liếm nữa không liếm nó liếm hết quần áo chị ừ rồi thì đừng có tấm cho nó quá mà để cho nó tiếp xúc nhưng mà nhưng mà phải cho nó tiếp xúc nhẹ nhàng ờ, và ờ, hướng chúng nó còn thực ra trẻ con chơi với chó thì nó tốt nó tốt cho trẻ con nó tốt nhiều thứ chứ nó không phải tốt một thứ ừ. đó như uh, mẫn này là bây giờ là 4 tháng này đây là 4 tháng tuổi này con gái uh, sau là sẽ là chị của cả các bọn này nó có pila là pila là thôi nằm xong nằm xuống làm xuống pila là xoắn suýt xoắn suýt chị nhất pila là xoắn suýt chị nhất có lẽ là do pila nhiều tuổi rồi làm rớt ừ. pila nhiều tuổi rồi thì ờ, chắc là pila chơi với chị hy vọng là pila chơi với chị được khoảng tầm 4 năm nhỉ làm sao cố gắng sống thọ tí năm nay pila là 11 tuổi rồi ừ để sau chị còn cưỡi chị còn cưỡi pila được nè pila thì vẫn còn trẻ lắm thôi đấy bố mắng em pila một trận rồi can tội này em pila là láo nháo đã bảo là nằm yên đấy không được liếm rồi mà còn cứ liếm mắng nhiều trận cho chừa đi nhá pila nhá nhớ đấy can cái tội liếm trộm ờ được rồi được rồi được rồi ok thôi không nhắc không nhắc lại chuyện đấy nữa rồi nhất trí nhất trí nhất trí ok rồi thế con tha cho em pila là này nhá bỏ qua nhá chị vẫn bỏ qua cho em rồi nhá ừ ok thôi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi ok ừ. con ừ. Rồi, ok Để có tắt đi